Tôi trở về đây thăm lại ban hiền thăm lại người thương đường mòn quanh có men theo lối nhỏ cây thông đã dạ thần thơ trước sân dây leo vẫn còn năm tháng không phai những người đâu rồi em gái miền quê năm cô gặp nhau nói chuyện chúng mình bao giờ thành đôi và rồi ai ơi đi anh Yêu thích em thì anh hãy nói what I mean Anh yêu em sao lại không nói ra hỡi chàng Đã thích em rồi anh hãy nói what I need Lòng này đã ngóng trong từ lâu Em xinh tươi như là bông như là hoa Cho lòng anh ngây ngô cho lòng anh đắm say Đi theo em sao mà em làm ngơ Sao mà em vu vơ sao mà em thân thờ Con tim anh như chợt nghe em kêu Nhưng lòng anh nay sao lại quá mother